Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện Máy Tiến Linh à, Mình là người rất giữ lời hứa nhé Mình nói là 9 giờ 99 phút sáng mình sẽ ra video à, Bây giờ là 9 giờ tối là mình sẽ ra video bây giờ đây Không phải là mình không muốn làm từ sớm đâu mà là và ngày hôm nay thì à, mình à, xin phép được chia sẻ với quý chị và các bạn à, trẻ những người em của mình những về những sai lầm mà mình đã gặp phải kể từ khi mình bước chân ra ngoài xã hội cho đến cái thời điểm hiện tại mà mình đã suy soát 30 tuổi rồi đã từng nhịn đói hai ba ngày và đã từng trải nghiệm qua nhiều công việc nhiều ngành nghề khác nhau thì mình xin chia sẻ thật 100% những cái mà ổ gà thậm chí là ổ voi mà mình đã dẫm phải à, để à, các bạn đặc biệt là các em của mình có thể tránh được à, cũng như là mình không bị cuộc đời vào cái sóc mạch hy vọng là những à, kiến thức và những kinh nghiệm của mình chia sẻ ngày hôm nay có thể giúp được phần nào để giúp các bạn bước trên cái đường đời tự tin hơn và nhanh đạt được những cái thành quả nhất định mà mình mong muốn bây giờ không làm ăn nữa mình sẽ đưa ra những cái mục mà ngắn gọn xúc tích nhất uh, theo ý của mình nhé rồi ok chúng ta bắt đầu thôi cái sai lầm uh, thứ nhất ấy, là mình không học hành đến nơi đến chốn uh, không học ở đây <clears throat> không chỉ là uh, học trên sách vở mà trên nhà trường mà còn uh, cái việc mà mình không chịu trang bị cho mình những kiến thức và những cái kỹ năng cơ bản như là ví dụ như là tin học này um, tiếng anh này À, kỹ năng mềm à, cần thiết và như những cái kỹ năng quan trọng khác mà giúp mình có thể là xây dựng được cái sự nghiệp cho bản thân của mình sau này có một điều khá là hối hận là bởi vì là mình ít đọc sách cũng như là tạo ra nhiều cái lỗ hổng về về về tri thức quá cứ động đến cái việc gì là cũng yếu và thiếu à, vậy nên cái lời khuyên cho các bạn là hãy cứ cứ làm đi cứ đừng ngại va vấp và đam mê cái gì thì mình cứ lao vào mà làm cái đó thôi cứ trải nghiệm đi ờ, miễn là hợp tình này hợp lý này hợp pháp là cứ đi làm thuê cho người ta đi để mình ờ, học hỏi kiến thức và xem họ làm như thế nào này quản lý ờ, như thế nào công việc quản lý ờ, nhân viên như thế nào uh, công cụ họ dùng những gì họ dùng những cái gì để làm đòn bẩy những công nghệ uh, dần dần thì cái những cái kỹ năng và cái kiến thức kinh nghiệm của mình nó sẽ Ờ, tiến bộ dần lên mà có khi là chính bạn không lường trước là mình có thể tiến bộ về đâu đâu bạn cứ ờ, vào bóc đi cái sai lầm thứ hai mà mình muốn chia sẻ ở đây đó là cái về cái việc mà mình không chọn bạn mà chơi ấy à, giai đoạn gần đây ấy, mình bị ám ảnh là câu nói là hãy chỉ cho tôi năm người bạn của bạn và tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai khi tôi nhìn lại <laughs> năm người cái bạn thân nhất của tôi ấy thì ối rồi ôi có một người thầy cũng nói với tôi như này à, thu nhập của em ấy thì là trung bình cộng của ba người bạn của của em và tôi thì như chết chết đứng khi mà nghe cái câu đó à, mấy thằng bạn chơi thân của tôi ấy, thì cũng chỉ một một thằng ấy thấy một thằng duy nhất là có thu nhập xem ừ, xem tầm khoảng 20 triệu một tháng còn lại là toàn dưới lèo tèo tầm khoảng, khoảng dưới 10 triệu thôi năm sáu triệu thì là trung bình rồi vậy thì cái trung bình thu nhập của tôi nó sẽ là bao nhiêu rất ít à, người có chí hướng làm ăn và cái tính ờ, gọi là tính cầu tiến cao các bạn tôi thì chủ yếu là bạn nhậu thôi <laughs> tôi khá băn khoăn trước khi làm video này bởi vì là chắc chắn là sẽ động chạm tới một số người bạn của tôi Đấy nó sẽ trách tôi và có thể làm cười cái mặt này Ờ, nhưng mà không sao thế thì ngày hôm nay thì họ sẽ tốt họ sẽ không uh, rủ tôi đi uống nữa tôi không không khuyên các bạn từ hẳn những người, người bạn đó ấy. mà tạm thời thì chúng ta chia ly một thời gian cũng được mà à, sau này đến khi mà mình ờ, dư giả rồi tôi thì quay lại chơi với họ thì cũng chưa muộn mà đấy và chưa kể là khi mà bạn có tiền rồi thì bạn có thể giúp đỡ được những người đó nữa còn cứ làng nhàng làng nhàng với nhau thì chẳng thằng nào giúp được thằng nào cả chẳng luôn cái, cái sai lầm thứ hai này thì nó cũng dẫn tới cái sai lầm thứ ba bởi vì là quá nhiều những người bạn mà chém gió ở trên bàn nhậu ấy, thì dẫn tới cái sai lầm thứ ba đó là mình quá dễ dãi với bản thân đó là việc mà mình không ờ, rèn luyện cái tính kỷ luật của bản thân này. cứ cho là mình còn trẻ mình còn thanh niên mà à, còn trong cái độ tuổi uh, sung mãn nhất về trí lực lẫn thể lực trí lực thì không thấy đâu nhưng mà sau những cái buổi mà đàn đúng cho những cuộc vui thâu đêm ấy, đàn đúng hát hò ấy, lạm dụng rượu bia nhiều thì à, ngày hôm sau thì mất việc cả ngày hôm sau thôi Ô, ờ, lúc đó lúc sau lại tỉnh lại thì mới thấy là mình ờ, không biết giữ gìn sức khỏe thì lại dần vặt bản thân tôi tôi hay, rất hay dần vặt bản thân như vậy luôn tôi được cái là, là không hút thuốc không lô để cờ bạc gì Đấy, cũng không ăn chơi gì chỉ có mỗi cái điều là đính <laughs> mình đam mê ăn uống đam mê cũng biết có phải không nhưng mà <laughs> mình hay nhiệt tình trong khoản đó thằng nào gọi cái là chưa đến 3 ờ, phút 59 giây là có mặt rồi có khi là còn rủ dê người ta trước thế nên là cái việc ờ, tụ tập quá nhiều ấy, thì nó dẫn tới là cái cơ thể của mình càng ngày càng trở nên ờ, nó mệt mỏi và chắc chắn là nó sẽ lão hóa nhanh vậy nên đấy lời khuyên cho các bạn là các em ở đây ấy, thì là nên giữ gìn uh, sức khỏe hạn chế cái việc uh, lạm dụng chất kích thích này uh, các chất còn mà có hại cho sức khỏe của mình uh, cần tham gia tập luyện thể dục thể thao và có cái chế độ ăn uống uh, hợp lý uh, tóm lại là nên thiết lập cho mình những cái thói quen tốt cái sai lầm uh, thứ tư ấy đó là sống ảo mình và đa số những bạn trẻ uh, bây giờ thì không chỉ là sống ảo của ở trên chiếc ờ, smartphone của bạn đâu mà ấy, sống thẳng chính trong con người của mình nữa đó đây là gì mình tập trung quá nhiều vào những cái mạng ờ, xã hội này ví dụ như là Facebook này Zalo hay là um, Insta này khi xem lại cái Facebook của mình mà sáu sáu bảy năm trước ấy, thì tôi <laughs> chỉ muốn hủy chỉ muốn là, là, là, xóa luôn cái cái, cái, cái list Facebook này thôi kiểu như là một ừ, cái như là mắc bệnh ngôi sao ấy. trong khi trong bản thân mình thì chẳng có quái gì đăng một cái status lên thì cũng phải suy nghĩ cái cáp như thế nào viết cáp như thế nào cho nó hay rồi ờ, nghĩ tầm 30 đến 40 phút có khi đến một tiếng đồng hồ thì ờ, đăng xong thì lại để ý xem cái lượt like của mình như thế nào mọi người có vào bình luận nhiều không thì có ai tôn sùng mình không hay nói xấu mình không giờ nghĩ lại cái thời buổi mình ngày xưa nó buồn cười lắm không được chấp nhận được tóm lại mạng xã hội bây giờ thì mình không phủ nhận được cái cái tính thiết yếu của nó bởi vì là gần như là không thể thiếu đâu. nhưng mà ấy, cái mạng xã hội nó chỉ tốt khi mà bạn tạo ra được cái giá trị trên nó còn ấy, phần lớn mình thấy là chính nuôi quá nhiều thời gian và phần lớn chỉ mang cho mình nhiều cái cảm xúc ờ, sống ảo trong bản thân mình là gì đó là mình mình không định vị được bản thân của mình mình không biết mình là, ai đôi khi mình không biết là mình là ai đôi khi mình không biết là mình đang ở đâu và mình phải làm những gì đấy ảo ấy ngày xưa ấy, tôi có một cái thói quen nó rất buồn cười <laughs> khi là mình có số đào hoa nhưng mà ấy cái, cái sau cùng ấy thì ờ, mình nghĩ lại ai là người lúc mà mình vui buồn ấy lúc mà mình hoạn nạn lúc mà mình đau ốm bệnh tật ấy ai là người bên cạnh mình và ai là người chăm sóc mình lúc đó hoặc cái người đó cái người đó mới là cái người mà bạn nên trân trọng hãy ngừng ờ, sống ảo đi và tập trung vào chính con người của bạn và người thân thật người thân thật sự của của bạn ấy hãy chăm sóc họ trân trọng cái thời gian ở bên họ thì có thể sau này khi mà bạn nhìn lại thì bạn sẽ cảm thấy nuối tiếc rất nhiều về thanh xuân này đã không yêu thương gia đình mình sai lầm thứ năm đó là mình à, không quản lý được cái thời gian của bản thân người ta có câu ấy thời gian là vàng nhưng mình khẳng định là thời gian quý hơn vàng đấy các bạn những cái à, thói quen tiêu ờ, cực ấy như ờ, trì hoãn ờ, công việc này sắp xếp kém ờ, thì sẽ ảnh hưởng không lường cả, cả cá nhân của bạn cả cái tập thể của bạn đang làm việc ấy và khi bạn quản lý ờ, tốt thời gian ấy thì sẽ giúp bạn để hạn chế được cái những thói quen không tốt này và đồng thời tạo thêm những cái động lực để bắt đầu cho những dự án mới khi mà bạn bắt đầu một ngày mới mà bạn không biết là mình nên làm những công việc gì trước ấy, thì các bạn nên ờ, lên kế hoạch trước ờ, các việc cần làm này trong ngày trong tháng Đấy, đầu tiên là quan trọng trong ngày nữa và ghi chú lại những cái nhiệm vụ của mình Đấy, cứ lập ra một cái bảng uh, ờ, chữ lít đi đó, việc gì quan trọng để để trên đó, thì cứ ra sắp xếp theo thứ tự quan trọng các bạn nên nói không với những cái yêu cầu có cái uh, ưu tiên thấp hơn sai lầm thứ sáu ở đây đó là mình tiêu xài hoang phí tiền bạc quá và tất nhiên là do mình công à, bổ túc cái kiến thức về quản lý tài chính cá nhân ấy thì mình không phân biệt ngày xưa ấy mình không phân biệt được đâu là tài sản đâu là tiêu sản à, các bạn có thấy cái trường hợp này quen quen không à, có lương cái là hết <laughs> chưa đến hai ba ngày mà lại <laughs> lại hết tiền tiếp rồi à, lương về thì đi nhậu một bữa thật nó đê, đê chê thật, thật là, thật là sang bạn bè đồng nghiệp đó. sau đó thì mấy sau đi lại ăn mì tôm thôi cảnh quen rồi à, bạn mình nhớ hay có câu là lương về thì chậm như rùa mà lương đi với tốc độ của ánh sáng là thế ạ và tất nhiên thì khi đó thì không có cho mình những khoản tiết kiệm và đến thời gian gần đây thì mình mới bắt đầu mình tìm hiểu về à, quản lý tài chính cá nhân khi mà mình quản lý tài chính cá nhân được ấy, thì à, cái đồng tiền nguồn của mình nó sẽ có mục đích hơn và mình biết chia các nguồn thu nhập của mình ra các rổ hoặc là các bạn cũng có thể là cái tài chính tài chính cá nhân của mình theo quy tắc à, ngân sách à, 50 30 và 20 50 là gì ạ? 50 ở đây là các các chi phí ờ, thiết yếu này chi phí thiết yếu ví dụ như là tiền ờ, ăn này ở này chi phí ờ, đi lại sang xe cộ uh, hóa đơn các loại hóa đơn tiền điện tóm lại là bill đó là khi mà các bạn trả bill đấy là 50 phần trăm chi phí này thì các bạn nên duy trì càng thấp tốt và 30% à, là các à, chi tiêu cá nhân ví dụ như là du lịch này, giải trí này, mua sắm cho bản thân và chúng ta nên à, gia tăng cái 20% còn lại đó là về uh, chi phí trả nợ này các khoản tiết kiệm này các khoản dự phòng dự phòng lâu dài đó đó là mục tiêu tài chính cá nhân là nhóm là nhóm gọi là nhóm nhóm tích lũy tôi nghĩ là cái nhóm này là nhóm quan trọng nhất à, khoản này sẽ sẽ là những khoản mà đầu tư cho tương lai các bạn đây khởi sự kinh doanh trong khi mà mình chưa có cái kiến thức và kinh nghiệm đầy đủ tính mình này hay nôn nóng lắm à, cứ nghĩ gì là làm đấy là bất chấp mà không có một cái kế hoạch không có mục tiêu thì nó rõ ràng cả nó cái nên đấy thì mình đã thất bại từ rất sớm và đã thua lỗ nhiều lần rồi nhưng sau đó thì cũng biết rút kinh nghiệm kinh nghiệm dần vậy nên lại quay lại cái ờ, mục một ấy thì là mình thấy là mình thời gian gần đây mới bổ túc thêm nhiều cái uh, kỹ năng những cái kỹ năng mà muốn nếu mà muốn thành công ấy thì các bạn cũng cũng nên uh, bổ sung cho mình nữa cái kỹ năng mà về về sale này, kỹ năng bán hàng này, kỹ năng à, đàm phán thương lượng và nhất là cái kỹ năng à, marketing nói về marketing của ờ, có thể các bạn nghĩ nó xa xôi lắm nhưng mà đơn giản đó là cái kỹ năng làm sao để các bạn ờ, bán được hàng sau khi có những kỹ năng này rồi trau rồi cho mình những kỹ năng này tốt thì ờ, đi đâu thì các bạn cũng sống được sai lầm thứ 8 là sai lầm cuối cùng của mình Ờ, sai lầm lớn nhất mà mình cho là cho tới thì thời điểm mình bây giờ ấy mình nghĩ đó là mình chưa có lấy một người thầy đúng nghĩa một người mà, mà hướng dẫn uh, hướng dẫn mình có đủ cái uh, kiến thức và, và đủ tầm ấy. Uh, mình đã và đang tìm kiếm uh, uh, cho mình Ờ, cũng cũng đã gần đây cũng đã có cho mình những ờ, người thầy đầu tiên họ ờ, ưu tú về nhiều mặt những cái, cái mặt mà mình muốn nói theo ấy à, những cái ưu tú như vậy thì mà mình những người ưu tú như vậy mình sẽ học hỏi được nhiều và họ có thể đưa ra cho mình những cái lời khuyên tốt nhất và dẫn lối cho mình khi đã có một người thầy rồi thì chúng ta sẽ có một cái cái một cái hình mẫu hình mẫu để noi theo và phát triển rèn đũa để tốt hơn mỗi ngày và các bạn cũng nên tìm cho mình một cái hình mẫu trong có hình mẫu thì các bạn cứ làm với họ thôi và dần dần thì họ sẽ tốt hơn rồi trên đây là làm sai lầm lớn mà mình cho là quan trọng là mình mới bước chân à, tập tĩnh ra ngoài đời mình à, khởi nghiệp à, mình đã lên một cái sườn rất chi là chi tiết nhưng tập nói cho ông kính nhé thì nó vấp nhiều quá và các bạn thấy ờ, mình ờ, thiếu sót ở đâu thấy mình ờ, vấp nhiều quá thì cứ comment xuống bên dưới những cái gì mà mình còn thiếu sót thì mình sẽ rút kinh nghiệm và mình thay đổi đi thì sẽ rất cảm ơn những góp ý của các bạn thì mình sẽ cùng nhau mình ờ, ờ, tốt lên mỗi ngày